Warren Buffett đó là cầu bóng thì việc đầu tư vào chứng khoán á, nó là một cái hoạt động mà gọi là độc nhất vô nhị luôn đúng không nó khác tất cả những cái hoạt động kinh doanh khác nó khác ở cái chỗ là luôn phải dựa vào một tức là nó luôn cần một cái mức độ nào đó cái sự tư vấn từ người khác và chắc chắn một điều là phần lớn những nhà đầu tư là những người nghiệp dư chứ không phải là những người chuyên nghiệp đúng không bạn cũng là một người nghiệp dư đúng không và cái điều buồn cười hơn nữa là tự nhiên là khi cảm thấy rằng trong việc chọn chứng khoán á, nhà đầu tư đơn lẻ họ thường cảm giác là họ có thể thu lợi từ những thông qua những sự hướng dẫn chuyên nghiệp từ những gọi người gọi là môi giới hay là chuyên gia gì đó nhưng nó lại có cái vấn đề ngay chỗ đó nó lại có cái vấn đề cực kỳ đó là ngay chỗ đó là nếu mà lý do mà mình đầu tư để kiếm tiền thì việc mà mình đi hỏi lời khuyên của những người khác đó có phải là mình đang hỏi gọi là cách họ kiếm tiền như thế nào đúng không bạn bạn có hiểu ý là nói đây tức là cái coi cái việc đầu tư là việc kiếm tiền thì việc mình đi hỏi lời khuyên lời tư vấn của môi giới hay của chuyên gia hay của bất kỳ ai đó là mình đang hỏi họ cách kiếm tiền như thế nào đúng không nó có gọi là nghe cái ý tưởng nó nó có ngây thơ quá không hay là gọi là những cái nếu mà mình là một nhà kinh doanh chuyên nghiệp thì mình tìm kiếm sự tư vấn từ các yếu tố khác nhau trong kinh doanh đúng không ví dụ như bạn mở một công ty chuyên nghiệp đi thì lúc đó bạn cần tư vấn về gọi là ISO hay tư vấn về cái gì đó thì mình gọi là tìm những người chuyên về những cái bộ phận đó chứ không bao giờ là họ tìm một người gọi là chỉ ra là ê kinh doanh này làm nào để có lời hoặc là họ, họ tìm một người là ê bây giờ tôi kinh doanh này tôi giờ tôi làm gì với tiền của tôi bây giờ bạn hiểu ý hơn nó tức là thường đây đang là một cái tư duy bị sai bình thường nếu mà bước ra làm ăn bước ra xây công ty bước ra làm cái gì đó thì người ta hay thuê tư vấn hay gì đó là ở chỉ một góc thôi chỉ một góc độ đặc thù nào đó ví dụ như tư vấn về marketing hay tư vấn về cải tiến đội ngũ sale hay tư vấn về kế toán hay tư vấn về thuế tư vấn về bất kỳ một cái gì đó chứ không ai tìm một người là ê tôi chỉ tôi đi tôi mở công ty giờ tôi kiếm tiền sao hay là ê giờ đang có gọi là mấy trăm triệu này để giờ sao kiếm tiền sao đâu có bao giờ như vậy đúng không đâu có bao giờ như vậy không không có ở ngoài không có cái đó cái điều quan trọng nhất ông Warren Buffett ông nói là ham học hỏi là cái điều quan trọng nhất nhà đầu tư tức là ông Warren Buffett ông thường bỏ thường hỏi thông tin về những công ty để phục vụ cho cái quá trình phân tích của mình chứ không hỏi quan điểm của bất kỳ ai về công ty đó tức là nếu mình gọi là mình cần sự tư vấn hay cần gì đó từ những người chuyên gia hay từ những người môi giới hay từ bất kỳ ai thì mình nên hỏi thông tin chứ mình không nên hỏi quan điểm của họ có nên mua con này không có nên mua con kia không bạn hiểu không mà mình phải hỏi là Ê, cái cái mã này á thông tin tài chính của nó như thế nào giờ này làm ăn nó làm sao rồi các cái thông tin bên lề chừng nào trả cổ tức bao nhiêu lâu bao nhiêu tiền rồi này nọ này nọ những cái thông tin phục vụ cho quá trình phân tích của bạn mới là đúng chứ không phải là hỏi là ê có nên mua con này không con này có tốt không con kia có tốt không nếu như mình hỏi người khác ê cách kiếm tiền sao lại chỉ tôi kiếm tiền mới đó cái điều đó nó nó có ngây thơ quá bạn hiểu ý mà nói đúng không đó cái đó là cái cực kỳ quan trọng khi mà mình hiểu cái điều này mình sẽ có cách tiếp cận vấn đề khác mình sẽ có cách đặt câu hỏi khác câu chuyện ở đây không phải là nghe hay không nghe mà câu chuyện ở đây là mình hỏi cái điều gì đúng không không phải là mình không nghe ai cả mình không nghe tư vấn mình không nghe môi giới mình không nghe chuyên gia không phải mình không nghe ai cả mà mình hỏi cái gì từ họ để mình nhận được cái gì mình hỏi câu hỏi đúng mình sẽ có câu trả lời đúng à cái vấn đề là chỗ đó và còn một cái điều không tưởng nữa về lĩnh vực chứng khoán đó là gọi là không có ai thành công ở cái nhờ cái trò mà gọi là hỏi người khác gọi là mua mã nào bán mã nào cả mà những cái gọi là sao ta ở đây là những cái người mà hỏi luôn nghĩ rằng mình có lý do tốt và chính đáng để cho rằng người mà mình hỏi có kiến thức kinh nghiệm hơn mình tức là những người mà hay đi hỏi thường họ nghĩ rằng những người kia có kiến thức và kinh nghiệm hơn mình nên mới hỏi và nhưng mà thực ra nó đâu có phải đó thật ra nó đâu có phải nhiều khi bạn có vài trăm triệu bạn có vài tỷ bạn đi đầu tư nhưng mà những người mà bạn hỏi họ là chưa có được một hai trăm triệu nữa đó là cái lý do như vậy ok để chọn được những người tư vấn không chuyên tốt cũng khó như chọn các công ty chứng khoán tốt đúng tức là để chọn được những cái người tư vấn có chuyên môn tốt nó cũng khó như việc chọn công ty chứng khoán tốt và nhiều lời khuyên xấu thường được cho không đó là cái ý nghĩa tức là chọn những cái người mà thật sự giỏi để có cho mình những thông tin đúng đắn để mình phân tích ấy, nó khó còn những cái thông tin mà linh tinh ấy, thì hay được cho không à nguyên tắc bất di bất dịch của Peter Linh là gì nguyên tắc số 1 của Peter linh ông bảo là đừng bao giờ nghe lời những người chuyên nghiệp vì với 12 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư ông đã đủ thuyết phục ông rằng bất kỳ người nào chỉ sử dụng 3% não bộ thông thường đều thành công gọi là đầu tư thành công nếu không muốn nói là thành công hơn những chuyên gia chứng khoán vì sao vì bạn biết ông cách cách đầu tư của Peter linh ông rất là đặc biệt thì lát nữa hoàng sẽ chia sẻ thêm về cách đầu tư của Peter linh bây giờ mình sẽ đi tiếp cái ý này ông bảo là những nhà đầu tư nghiệp dư á, mình có vô số lợi thế gọi là nếu mà mình biết tận dụng mình khai thác thì mình sẽ dễ thành công hơn là những cái chuyên gia vậy lợi thế của gọi lợi thế của mình là gì lợi thế của mình là ông bảo mình có thể vượt qua những chuyên gia nếu mà mình sử dụng cái sự sắc sảo của mình khi đầu tư vào công ty hoặc ngành mà mình hiểu rõ tức là đầu tư với cái vòng tròn năng lực của mình ấy nhưng mà mình tìm thấy công ty hứa hẹn chỉ là bước đầu thôi mình còn phải nghiên cứu về nó nữa đâm ra là đầu tiên là tìm công ty tốt xong rồi mình nghiên, nghiên cứu nó mình nghiên cứu bằng cái năng lực của mình và <clears throat> bạn biết Peter Linh ông đầu tư thì sao ông đầu tư bằng những cái thứ mà ông quan sát được những cái công ty này những cái tiệm hớt tóc này những cái sản phẩm này nó đang bán chạy và ông lên ông tìm ông tìm ông phát hiện là à thị trường chứng khoán phố Wall vẫn chưa phát hiện ra công ty đó thế là ông thấy mà sản phẩm của nó bán chạy dịch vụ của nó làm được thế là ông mua cổ phiếu của nó và vài tháng 6 tháng một năm sau phố Wall bắt đầu phát hiện ra thì ông đã giữ một đống cổ phiếu đó là cái cách đầu tư của ông Peter Lynch khi mà bạn tự quyết định đầu tư cổ phiếu chính mình bạn sẽ phải làm tốt hơn chuyên gia rất là nhiều vì sao vì lúc này bạn không có ai để đổ tại cả bạn không có ai để gọi là để đổ lỗi khi mà sai lầm hết nên bạn phải nỗ lực hết sức mình và hãy nhớ nhé trong lĩnh vực đầu tư đồng tiền khôn ngoan chưa hẳn đã khôn ngoan và những đồng tiền dại chưa hẳn đã dại như là mình nghĩ những đồng tiền dại chỉ ngu ngốc khi nghe theo những đồng tiền khôn ngoan mà thôi cái câu này nó cái câu này nó rất là thâm thúy những đồng tiền dại chỉ ngu ngốc khi nghe theo những đồng tiền khôn ngoan mà thôi tức là sao tức là người, mình thấy là ô người ta bảo mua mã đó mua mã đó mua mã đó mua mã đó rồi ai cũng mua mã đó rồi người, mình thấy ủ người ta người ta khôn ngoan lắm người ta mua rồi thế mình cũng vào mình mua theo và người ta thì lời mình thì lỗ đồng tiền dại chỉ dại khi nghe theo những đồng tiền khôn ngoan nó là như vậy và bạn hãy nhớ nhé Ờ, chỉ khi nào bạn tự quyết định là bạn sẽ tự mình đầu tư thì nó mới là thời điểm thích hợp để bạn đầu tư còn nếu mà bạn chưa sẵn sàng thì hãy học thêm kiến thức hãy học thêm kỹ năng cho mình và hãy ờ, xem những video khác ở trên kênh của Hoàng rất nhiều video về chứng khoán để mình rèn luyện thêm cái kỹ năng cho mình à, và cuối cùng hãy bỏ ngoài tai những cái cổ phiếu mà nghe nói là một người tài giỏi nào đó sẽ mua những cổ phiếu được phím hàng hay những cổ phiếu được gọi là được cái gì đó sắp có tin nội bộ sắp có cái gì đó hãy bỏ hết ngoài tai những thông tin đó có hỏi và nhớ có hỏi thì hỏi thông tin công ty để giúp mình phân tích chứ đừng hỏi quan điểm cá nhân của họ đừng hỏi họ công ty này có tốt không có nên mua cổ phiếu này không có nên mua cổ phiếu kia không theo Peter Lynch có 3 lý do để bạn phớt lờ những cái cổ phiếu mà ngoài kia hay rêu ra thứ nhất là ai cũng có thể mắc sai lầm hết và thứ hai là ngay cả khi họ đúng bạn cũng chẳng bao giờ biết khi nào họ sẽ thay đổi quyết định và bán nó ra và cái cuối cùng là mình có nguồn lực và lợi thế tốt hơn để mình chọn những công ty mà nó phù hợp với mình hơn mình hiểu nó hơn à ok bạn muốn mà làm video về chủ đề gì hãy comment dưới thấy hữu ích hãy comment thanh và giúp hoàng chia sẻ nó xin chào hẹn gặp lại